Dạ, kính thưa quý ông bà, quý cô chú chị đối với kênh của em, kính chúc tất cả cô chú chị mình trong và ngoài nước có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn cảm đầy may mắn. Thì tiếp tục với vụ án một điện cầu voi liên quan đến Hồ Chí Hải đó. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thì à, những cái nhân chứng mà gần đây đứng đơn để mà minh oan cho anh Hồ Chí Hải có mặt tại đám tang ông Vương Lan, tức là ông Hồ Chi đó. Thì hôm nay à, họ tiếp tục được công an huyện Thủ Thừa mời lên để mà làm việc. Thì à, hôm nay đó là em nghe thông tin từ những anh chị em trong nhóm có chia sẻ là những người nhân chứng này đã chính thức có được những vị luật sư mà những vị luật sư này nói chung là họ giúp bằng cái tâm họ không lấy một đồng nào hết nói chung là họ muốn đứng lên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người nhân chứng này cũng như là yêu cầu của quan chức năng phải bảo vệ tuyệt đối những nhân chứng này theo đúng quy định của pháp luật thì đây là em thấy một điều rất là vui ha thì à, vào chiều ngày hôm qua lúc 13 à, giờ 30 thì à, Diễu Úc Len của Nội Duy Hải đó cũng ờ, được ờ, một anh chiến sĩ công an tên là Phạm Thành Long à, nói chung là anh này tự xưng là người của bộ công an vào để mà làm việc và lấy lời khai hỏi thì hỏi những cái câu giống như là tương tự với ờ, à, viện kiểm sát đã từng hỏi thôi đó nhưng mà nhiều câu hỏi à, những cô chú anh chị em đặt ra đó là vì sao à, công an tỉnh Long An cũng như là bộ công an đó giống như là đã hết trách nhiệm giống như là vào cuộc làm làm rõ cái vụ án này rồi đúng không ạ đúng không ạ chỉ còn duy nhất là vụ 7 của viện kiểm sát nhân tối cao ông Lê Minh Trí là giống như là về đây để xác minh xem nó có đúng hay là không nếu mà đúng thì bắt buộc à, ông viện kiểm sát nhân tối cao ông Lê Minh Trí đó phải có một cái kháng nghị để mà yêu cầu tái thẩm khi nào mà tái thẩm họ tuyên anh Hồ Duy Hải gọi là vô tội và hủy án trả hồ sơ lại thì lúc này Bộ Công an cũng như là Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ thì nó mới đúng với à, quy định của pháp luật ha đó, nhưng mà mình không biết là hiện tại bây giờ bộ công an vào cuộc à, giống như là có cái sự mà à, giám sát chéo nhau đó giống như là bộ công an thì giám sát bên viện à, kiểm soát nhân tối cao à, viện kiểm soát nhân tối cao thì giống như là giám sát ngược lại à, bên bộ công an để xem thử cái kết quả đưa ra nó có trùng nhau hay không chứ còn em thấy giờ này là chỉ cần à, duy nhất à, ở vụ 7 là em thấy đã làm cái vụ án này sáng tỏ rồi ha nói chung thì họ không có làm khó làm dễ à, hoặc là hỏi những câu hỏi quá hóc búa à, đối với những người nhân chứng là mình cảm thấy cũng rất là mừng rồi chứ còn họ hỏi giống như là dùng những cái biện pháp nghiệp vụ đó chẳng hạn hỏi để mà test cái trí nhớ của từng người được ờ, mời lên để mà làm chứng cho hồ Duy Hải trong đám tang Tư Lan đó thì cái chuyện đó là tất nhiên thôi đúng không ạ anh đã chịu ờ, chấp nhận đứng ra làm chứng thì cũng giống như là chấp nhận họ sẽ test những cái câu hỏi ví dụ như là anh Hồ Duy Hải ờ, à, đến đó vào khoảng thời gian nào đến đám ma đó vào khoảng thời gian nào và anh hồ duy hải đi với ai đó rồi à, khi đi thì anh hồ duy hải giống như là là um, đi bằng xe máy hay là xe đạp hay là xe xe nhật hay xe trung quốc ví dụ vậy hay là quần áo màu gì đó, hay là anh có thói quen bỏ áo vô quần hay không ví dụ vậy đó là những câu hỏi mà nghiệp vụ của người ta người ta hỏi để mà người ta chết test chéo nhau ha test chéo giữa những người nhân chứng này với người nhân chứng kia nhân chứng kia để xem cái kết quả họ nói nó có trùng khớp với nhau hay không thì cái đó thì mình à, chấp nhận mình không có giống như là bàn cãi gì xin miễn họ bảo vệ những người nhân chứng của chúng ta trong cái thời điểm này một cách tuyệt đối là quá vui rồi thì mấy ngày qua cũng phải nói là rất là nhiều người quan tâm đến những cái người à, nhân chứng được công an quyền thủ thừa mời lên để mà làm việc thì trong đó cũng có anh à, Hoàng Anh Kim Samson ha thì nói chung là anh có một cái bài viết giống như là gửi đến à, cô Loan mẹ của anh Hồ Duy Hải đó cũng như là những cái người luật sư mà đang theo dõi cái vụ án này thì em xin phép chia sẻ lên đây để cô chú chị chúng ta cùng được tham khảo cũng như là à, có thể góp thêm cái ý kiến trong cái bài viết của anh cũng như là cũng muốn cái vụ án này sớm kết thúc thôi ha thì bây giờ em xin phép à, mời cô chú chị em mình vào nội dung chi tiết ạ à. phải có đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Loan về tội vu khống bắt người trái pháp luật của ban chuyên án công an tỉnh Long An đối với Hồ Duy Hải thì các cơ quan chức năng mới hồi đáp thụ lý hoặc khởi tố có thời hạn theo luật định, cần thuê và ký hợp đồng chính thức một luật sư bào chữa với bộ hồ sơ gốc, chứng cứ ngoại phạm hợp pháp của Hồ Duy Hải. Đơn kiện cần gửi trực tiếp cho Viện trưởng Lê Minh Trí, Viện Cảnh sát nhân dân tối cao, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ông Chủ tịch nước và ông Thủ tướng Chính phủ. Kêu ơn sẽ kéo dài thời gian xem xét và sẽ không có khởi tố hay tái thẩm. Đơn kiện thì các cơ quan chức năng phải phản hồi sau một tháng theo luật định. Vụ án bưu cục cầu voi sẽ chỉ kết thúc sau nhiều phiên tòa nữa và có thể kéo dài tới 5 năm. Vì vậy, đơn tố cáo Công an Long An cần tập trung vào các tình tiết sau. Thời điểm Công an Long An mời miệng Hồ Duy Hải lên sau vụ án ngày 13 tháng 1 năm 2008 là 2 tháng 7 ngày. Lý do mời là gì? tờ trình hay bản khai viết tay của Hồ Duy Hải, bản photo tô bút lục, bản chính bị rút ra khỏi hồ sơ tố tụng. Vì sao lại rút cái hồ sơ đó? Cần phải đặt câu hỏi ha. Mời Hồ Duy Hải lần hai với lý do là gì? Tại sao lại bắt giữ không có lệnh bắt khẩn cấp của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Long An và ai ký văn bản đó? Lệnh bắt khẩn cấp, lệnh khám xét nhà có đọc cho gia đình nghe hay không? Gia đình chứng kiến lệnh bắt khẩn cấp này không? Tại sao nghi can là Nguyễn duy Hải lại bắt Hồ Duy Hải? Tại sao khám xét nhà, thu giữ tang chứng vật chứng nghi án lại không có mặt của nghi phạm? Thu thêm trang phục Hồ Duy Hải không niêm phong, thu bốn nhẫn vàng của Hồ Thị Thu Thủy có hóa đơn làm gì? Trả lại vàng và mất hóa đơn. Quần áo, thắt lưng bị thất lạc vì lý do gì? Trả hai nhẫn mặt đá và 890.000 trong két sắt cho gia đình nhằm mục đích gì, sao lại trao tài sản và tiền mặt cho gia đình hai nạn nhân. Về việc sử dụng thời gian của Hồ Duy Hải từ 19 giờ đến 19 giờ 30, tại sao lại có bút lục biên bản thực nghiệm hiện trường từ ngày 14 tháng 1 và ký tại Tân An. Kịch bản dàn dựng từ việc anh Thu xe ôm chở Hải về từ bến xe, tay Hải cầm tờ báo, anh Thu xe ôm nhìn thấy đèn sáng trên lầu 1 lúc 22 giờ Phát hiện con dao sau tấm bảng, anh Thu nay là trung tá công an, chấm hỏi. Hồ Duy Hải đi viếng và phục vụ đám tang ông Hồ Chi từ 19 giờ 50 đến 21 giờ, trùng với thời gian với cáo trạng Hồ Duy Hải có mặt gây án tại bưu cục Cò Voi. Chứng minh rõ cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Long An vu khống truy tố trái pháp luật công dân Hồ Duy Hải hoàn toàn đủ bằng chứng ngoại phạm. Chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải do 7 nhân chứng ấp 1 xã Nhị Thành phải đủ yếu tố xác thực và có giá trị pháp lý, bảo quản các văn bản gốc và lời khai, cam kết chữ ký nhân chứng để cả bản ghi âm, ghi hình cần ủy thác cho bản gốc có lời khai, cam kết chữ ký nhân chứng kể cả bản ghi âm, ghi hình cần ủy thác cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cần ký hợp đồng chính thức với luật sư bào chữa khi được cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ và tiến hành phiên bản tái thẩm. Trên đây là những nội dung quan trọng cần thiết cho đơn tố giác được cơ quan chức năng thụ lý xét xử. Mong bà Nguyễn Thị Loan và gia đình lưu ý để đòi công lý cho Hồ Duy Hải thắng lợi. Hoàng Anh Khiêm, giảng viên Đại học Đồng Nai. Thì đây là những cái phần chia sẻ của anh Hoàng Anh Khiêm muốn giúp cho cái vụ án này à, sớm đưa ra ánh sáng. Nếu mà những ý kiến của anh đó có thiếu hoặc là không có đúng chỗ nào đó thì mấy anh chị em có thể comment góp ý ha để cho cái à, ý kiến của chúng ta nó hoàn thiện hơn tại vì tất cả chị chúng ta đó cùng chung một ý chí là đi tìm sự thật lẽ phải cũng như là giúp anh Hồ Duy Hải được về đoàn tụ với gia đình ha nói chung là chúng ta cùng chung chí hướng thì chúng ta phải mạnh dạn đưa ra những cái giả thuyết cũng như là đưa ra à, những cái ý kiến của mình thì để cho người khác mới nghe và tiếp thu cái ý kiến đó xem nó đúng hay là sai ha thứ nhất là anh Khiêm ở đây có chỉ về cái vấn đề là cần phải có một cái luật luật sư à, chính thức ha phải ký một vị luật sư chính thức cũng như là ủy quyền cho liên đoàn luật sư Việt Nam nè đó nói chung là có rất là nhiều những tình tiết mà anh thấy nó cũng khá là hay ha rất là mong là cô Loan cũng có xem được cái video này để mà làm cho cái vụ án này nó sớm sáng tỏ để nhiều người chúng ta giống như là thở phào nhẹ nhõm cũng như là vui mừng khi mà thấy à, cơ quan chức năng à, đã vào cuộc làm việc một cách thật là công tâm và khách quan đó giống như là nền tư pháp của Việt Nam chúng ta cũng có nhiều cái đổi mới đúng không ạ thì à, hôm qua đó khi mà dì Len được à, công an huyện Tiểu Thừa mời lên để mà làm việc đó thì phải nói rất là nhiều cô chú anh chị em ngồi cứ thấp thỏm lo âu điện thoại nhắn tin cho em rất là nhiều hỏi là cô Len sao rồi em có thông tin gì chưa thì à, hôm nay đó em có xem được à, một số anh chị em có chia sẻ một đoạn video ngắn nói về cái việc mà dì Len được mời lên để mà làm gì thì bây giờ em xin phép mời cô chú anh chị em mình cùng à, xem cái phần chia sẻ của dì Len trong cái à, à, việc ngày hôm qua công an huyện Thủ Thừa mời dì lên để làm gì ha. Thì xin phép mời cô chú anh chị mình vào nội dung chi tiết ạ. Tôi nói cũng như mấy ông á, hải nó có chứng cứ gì đâu, nó có dấu găng tay đâu, nó có dao khớt, dao khớt thì đi ra chợ mua, còn cái ghế đánh tráo dấu găng tay hung thủ mấy ông để đâu mà đổ lỗi cho đổ thừa cho nó là hung thủ mà trong khi nó ngoại phạm hoàn toàn tôi tôi không muốn hợp tác với mấy ông và tôi xác định một điều là mấy mốt mấy ông mời người dân á mấy ông phải ghi lý do gì rõ ràng chứ những vấn đề liên quan liên quan gì lỡ là trưa giờ tôi yếu tim tôi đứt tim tôi chết rồi sao ai đền cho tôi từ hồi mà vụ án cháu tôi hồi chị hải nó bị bắt quan tới giờ á là tôi thấy công an tôi sợ lắm tại vì công an bắt nhốt là không cần chứng cứ gì đâu mọi người ơi muốn bắt là bắt hà nên á cháu tôi đó cũng mời đi mời miệng đi xong rồi giam giữ 14 năm nay có thấy về trả tự do cho nhỏ đâu trả công lý cho nó đâu nên như vậy tôi sợ lắm và điều thứ hai tôi hỏi công an là khi mà vụ án của hồ dĩ hải đã xét xử xong rồi thì mấy anh làm gì mà cảnh sát điều tra còn mời chúng tôi tới đây nhằm mục đích gì và à, và mục đích gì và mấy ông có ý đồ gì theo như pháp luật tôi biết là là mấy anh á à, khi mà vụ án đã xét xử rồi thì chỉ có diện là hợp tác hiệu thể điều tra với nhân chứng thôi mới đúng với pháp luật nhưng mà tại sao cảnh sát điều tra lại mời tôi nữa và tôi mấy anh làm với mục đích gì và quy trình gì và điều thứ ba câu hỏi thứ ba tôi dành cho công an huyện Thủ Thừa là của vụ án Hồ Chí Hải bây giờ ai thụ lý và nơi nào có thẩm quyền giải quyết vụ án Hồ Chí Hải cháu tôi thì anh công an á mới nói là, là so dự tôi đấy không đây là tổ chức ở trên đó, cũng như phân công chúng tôi đến xác minh để trả lời cho luật sư à, về những khiếu nại chứ còn à, đang dịch covid đồ á tôi cũng đâu có muốn đi vào đây làm việc làm chi và dạ, tôi nói là trước khi làm việc tôi muốn biết anh là ở cơ quan nào và làm việc gì thì cái em công an đó giới thiệu với tôi là nó tên là phạm thành long nó cán bộ cảnh sát điều tra của bộ công an à, rồi với cái sự mà nó à, làm việc với tôi nó cũng đánh tế nhị nên tôi thấy tôi thấy về cái thái độ làm việc anh được á tôi mới hợp tác với anh chứ giờ anh mà mà mà có cái thái độ mà không tốt là tôi không nói làm hợp tác với anh tôi giờ tôi sợ bị ép quan ở tù bất cứ lúc nào là nên hả mà muốn à, tôi hợp tác điều tra tôi cần phải nhờ luật sư tôi để mà hỗ trợ pháp lý để mấy anh bắt tôi mấy anh nhốt vô chứng vô cứng như hồ chị hải cháu tôi thì sao thì cái em đó năn nỉ nó thôi chị cứ à, hợp tác với em để em làm xong nhiệm vụ về báo cáo cấp trên thế là tôi sự thật thì chỉ có một giờ thôi hôm rồi á cách đây là nó hỏi cách đây mấy ngày có diện về là lấy lời khai của chị xoay quanh cái nhân chứng đắp tang hộ ông hồ chi phải không tôi nói đúng rồi nó nói chuyện hỏi à, chị về vấn đề sao sao tôi nói sự thật thì chỉ có một thôi có làm sao tôi kể vậy bữa đó hồ chị hải nó đi đắp tang vào tối chủ nhật và ừ, còn là có làm sao tôi kể như vậy chứ à, tôi đâu có à, tôi nói là, là có trách nhiệm trước pháp luật và là sự thật chỉ có một và thôi và tôi nói với diện như thế nào thì mấy anh tôi nói như thế và kêu tôi viết bản tường trình tôi nói anh không có bữa nay tôi bị viêm đa khớp rồi tôi không có cần viết